khổ có muốn thế đâu bài nó còn không ra thì chịu rồi nó ra có quả trứng ấy nó ra con angeli đầu game dã man hóa ra lừa ừ. không ổn lắm chơi kiểu này không ổn anh em ạ phải chơi kiểu khác thôi ơi chuyện này có cá lông nhá chuyện này ờ, tôi một đi ngủ này chơi kiểu khác thôi anh em ơi tôi biết kiểu chơi đấy rồi tôi biết có một cái kiểu chơi khác rồi tôi sẽ chơi kiểu đấy đúng sách giáo khoa để xem nó có mạnh hơn không nhá anh em nhá Trận này tôi sẽ chơi đúng sách giáo khoa luôn <clears throat> Đừng có mua bọn like anh em ạ Kệ mẹ nó đi Bây giờ nhá, tính này, tính toán chuẩn này Mua con gì này, không mua Không mua cái con uh, Avenger Tốn tiền, bây giờ chỉ là Evil Clive mua này Đúng không? Ok, chốt nhá, Evil là mua này Con thứ hai là con heo Clive mua Chốt luôn Ba là con cá lông, thứ tư con rơi Được chưa? Thứ năm là con gì? Heo lai, hết Ok nhá Chỉ mua những con đấy thôi Những con khác là không mua Ok chưa Tôi hôm nay tôi sẽ phải tìm ra được một Một gọi là cái gì Một bộ sách chuẩn của chơi God Clyde Xây dựng sách chuẩn Thì mới được Thì mới được Bây giờ phải chơi phải lối chơi là chuẩn Không phải là cứ eco xong mua mấy con live về Không phải thế phải phải làm nào để tìm ra được cái lối chơi mà nó chuẩn sách giáo khoa đưa lên đây cho anh em để anh em tham khảo anh em đưa ra ý kiến phản biện đó. <laughs> thế chứ nó phải hợp lý thế chứ bây giờ cứ kiểu eco xong rồi mua like thì còn nói làm gì thôi bây giờ chốt lại nhá anh em nhá không mua những cái con mà không không dùng đấy Avenzo không mua Avenzo này không mua này chỉ mua con rơi Lula không mua luôn con nào mua Trời, khó chịu thật con này mua được không? Được Ok Ok luôn Con nào mua được thì mua nhá Con nào không mua được thì thôi nhá Vì tôi bảo tôi không eco là tôi không mua con eco Đấy Tôi đã nói tôi không eco trận này Tôi không mua con eco <clears throat> Bỏ eco luôn Ok Có giáp phản Ok chưa ba con này vào đây Rất ok Mà lăng giáp phản Lấy giáp phản luôn Nếu nó nhiều chắc chắn có đúng không ừ. Chắc chắn là phải có cái giáp phản đúng không? Và, và phải có viên ma lăng đúng không? Ok chưa? Ok, nhưng mà chỉ lấy cái giáp thôi. Từ từ đã, bình tĩnh, không vội. Rồi. Cứ từ từ bình tĩnh anh em ơi. <clears throat> Trận này chơi chuẩn sách giáo khoa luôn cho anh em xem. Chuẩn sách giáo khoa chưa? Ui, có vẻ không chuẩn lắm. Ê, thua à? Đấy Thua lọt tận hai con Dã dạ, man Ủa Không, không thích chơi kiểu này đâu Cho gấu vào Anh hướng dẫn em tải bản PC đi Anh em lên trên Google Anh em đánh chữ Epic Game Nha Tải bản Epic Game về anh em tải cái bản Epic Game ở trên Google ấy. Sau đó anh em tải Epic Game về anh em anh em cài phần mềm Epic Game sau đó thì sau khi mà anh em đã cài được cái phần mềm Epic Game thì anh em vào trong Epic Game. Anh em ấn vào cái chỗ ô tìm kiếm auto chat nó sẽ ra cái bản đấy để anh em down, thế thôi, đơn giản. Trận này quyết không eco luôn đấy, chơi tử tế luôn đấy, sách giáo khoa luôn đấy. Không mua đây nhá, anh em nhá, đây nhá. Avenger Glide không mua luôn chơi gót Clyde nhưng không mua Avenger Clyde không chơi không mua đánh rất là là là là là, là, là cẩn thận với cả có lối đi rất là riêng ừ. <laughs> được chưa ui được quá luôn cảm ơn cảm ơn cảm ơn ok không mua luôn anh em không mua không chơi không mua con nào chơi mới mua con nào không chơi không mua phí tiền Trận này anh em nhìn thấy thế nhưng mà tôi vẫn đang chơi God Glide đấy nhá. Đây đang đang, đang xây dựng nữa kiểu sách giáo khoa đây anh em. Đang xây dựng sách giáo khoa nha anh em nhá. Đấy, tôi đang xây dựng theo núi xây dựng God Glide sách giáo khoa của tôi. Rao sau xin cái blink cái giáp là ok rồi. Ê đừng bớ vào con tinker sớm thế chứ. ok chắc lại thua nó gấu trâu lắm nhá giết được con ấy không ui không giết được rồi tôi chết rồi à vẫn giết được nó hay quá cái đam của con gấu nó cũng khá to nhá con gấu hai này có có đam đấy ơ kìa thua chán vậy ui còn có tí máu Từ từ anh em, chưa mua, chưa mua, chưa mua, tôi nói rồi mà. Tôi tôi nói rồi mà, tôi tôi không mua đâu, tôi không mua đâu, anh em cứ bình tĩnh. Con này tôi cũng chuẩn bị bán rồi anh em ạ. Tôi chuẩn bị bán rồi, không mua đâu. Con Agali là cái con đầu tiên phải mua thế rồi. Còn những con khác nó chỉ cần hai sao thôi, tôi không mua. Tốn tiền lắm anh em. <clears throat> Bình tĩnh nha, bình tĩnh cứ bình tĩnh. Anh em không có gì phải vội cả. Cứ bình tĩnh tôi chuẩn bị bán con con con heo của Lai luôn này, cho nó có tiền này. Không mua anh em ơi, chưa mua. Tôi bảo xây dựng kiểu khác mà. Xây dựng kiểu khác nhá, xây dựng kiểu khác nhá anh em nhá. Không xây dựng như vừa nãy không mua like nữa. Tốn tiền yếu lắm, yếu lắm. Đấy, cái bộ online phải eco mà anh em. Chơi eco đầu game mà, làm sao mà chơi được. Mua về hai sao thì mới chơi được. Mà 6 like thì thôi lại mua lại như vừa nãy à? 4 like thì không chơi được rồi đúng không? Thế thì chết, không chơi được. Bây giờ nhá, lên làm sao để lên được 9 á, đúng không? Bây giờ chơi làm sao để lên được 9 đã Đấy ui rồi Nhưng mà nó lại lừa anh em ạ Nó ra con gấu đủ Cao thật Tại sao nó không phải là con gấu khác mà nó lại là con gấu đủ nhỉ Đây này anh em này Bây giờ tôi bán đi này Tôi bán đi này Tôi bán đi này, tôi mua con này này, tôi mua con này Rồi tôi bán luôn con này này, tôi, tôi bán luôn hai con này Mà rau này chắc là tôi bán luôn cái con heo của Lai luôn này bán không bán heo online luôn không tôi nghĩ tôi bán heo online luôn yếu anh em ạ không chơi được đâu nếu mà anh em muốn mua client đấu game thì chắc chắn nó phải eco rồi không chơi được kiểu khác cứ bình tĩnh anh em cứ bình tĩnh vẫn đang đang ngon vẫn đang ngon mất hơi nhiều máu tí thôi nhưng mà vẫn thấy tôi vẫn ổn vẫn ổn vẫn ổn vẫn ổn nha mất mất hơi nhiều máu đâu vừa rồi mẹ Đéo ra là con gì ạ? Cao thật Tôi vẫn thấy tôi đang ổn nhá anh em nhá Thôi chắc là bọn này ra này Cao thật À đâu cái gì Đấy Cao thật Bây giờ lại thành eco anh em <laughs> Cáu rồi đấy Từ từ đã bình tĩnh Tinh cơ lên hai đã rồi rồi tính Đây BH đến hai vẫn giữ Vẫn giữ nguyên Vẫn đang ổn Ơ giáp rồi rồi đây Cứ bình tĩnh máu đang nhiều mà Máu vẫn còn 84 máu Làm gì vội Ra bây giờ ra con gấu Ra một con gấu gọi là gấu gì đi Gấu đá đi Nhờ Ra con gấu đá ổn đi Lên được 9 đi đã Tí bán bớt gấu đi Có nhiều tiền rồi chơi tiếp Anh em ạ Bây giờ nhá Chỉ có con Akali là anh em nhớ nhắc tôi nhá Akali là anh em nhớ nhắc tôi mua nhá Còn những cái con khác thì bỏ qua đi Không mua đâu con cá lông nhá Có con cá lông thì anh em nhắc tôi <laughs> Miệng ổn nhưng lòng vẫn đau À đau đau <clears throat> Bình tĩnh mẹ mạnh kia Rồi ra nhiều gấu thế Bình tĩnh chứ Tôi đã ra con gấu ở đâu Anh em cứ bình tĩnh mà ra gấu Ra gấu nhiều đấy ra gấu ít thôi, ra gấu nhiều đấy kia Mẹ Bình tĩnh, ra gấu nhiều quá Không được rồi Đấy, nó phải như thế anh em ạ à. Đúng rồi đấy Đúng hướng rồi đấy, đúng hướng rồi đấy Không sai hướng đâu, anh em ạ, à, đang đúng hướng đấy Đang đúng hướng xây dựng bộ gót glide đấy anh em Đây là gọi chuẩn bài tuần cơm à Không sai đâu anh em ạ à. Đúng bài đấy Rất đúng rồi đấy Anh em cứ tin ở tôi, tôi làm được Đây, con này gót này Mua nhá anh em cứ tuyển tôi, tôi làm được Tôi làm được Bán này đi, con này lên hai này Yên tâm Vẫn đang rất khét ở đây <clears throat> Blink nhá, cho xin cái Blink nhá À bộ này uh, à, Almeta à? à? bộ này Almeta ừ. Thôi được rồi thì bộ này Almeta Tôi cũng tin là anh em nói đúng Tôi cũng tin là anh em nói đúng Hơi Almeta tí nhưng không sao anh em Vẫn chơi được Vẫn chơi được Vẫn chơi Ở à đây con này chứ Mết vào vẫn chơi được anh em ạ. À. Đây vẫn ghép đồ cho cho God Clyde nha anh em nhá. Vẫn ghép đồ cho God Clyde cứ từ từ. Vẫn chơi được. Để mua, để mua, để mua, để mua. À có con này phải mua này. Con này phải mua. Con này phải mua anh em ạ, con này phải mua. Thôi, 3 mét rồi. 3 mét rồi, từ từ bình tĩnh. Con đấy nó phải mua. Đấy, tôi vẫn ổn nhá Tôi vẫn ổn nhá Tôi vẫn ổn nhá Ui, lướt Lướt này hơi bị hay luôn Ui, lướt hay quá Ui, lướt Ui, thắng à Em hiểu sao thắng ạ à? Ui, thắng luôn thì cày lại Vẫn ổn anh em ạ, vẫn ổn, vẫn ổn vuông này luôn Ui rồi ôi ra cái con gấu đù Sao không phải là con gấu khác mà lại là con gấu đù vẫn ổn anh em nhá. Đây bây giờ cho cho ba human vào được không? Được. Vẫn ổn, vẫn ổn, vẫn ổn, vẫn ổn, vẫn ổn. Thôi được, cho ba human vào vậy. Ba human vào này. Gì nữa? Cho lên con này vào. Up này đến 7. Nhiều tiền để mà làm gì? Ok. Nhiều tiền để mà làm gì? Bán này nè. Con này. <laughs> Xây dựng chuẩn sách giáo khoa đấy Anh em ơi Xây dựng chuẩn sách giáo khoa đây này Xây dựng chuẩn sách giáo khoa đây rồi Đây rồi anh em ơi Úi rồi có quyển sách đầu tiên Sẽ dễ dàng lên được 9 thôi anh em ạ à. Đây rồi Đây rồi Từ từ nhá Con này phải mua Bán mẹ gót đi nhở Bán gót đi Từ từ đã Gót cửa lai đấy Đúng là gót lai đấy Nhưng mà bây giờ bán gót Tí nữa chơi Được không Tôi cần con này Tôi cần con zipper Bây giờ một con zipper à, Nhưng mà tôi tôi tôi vẫn cũng cũng cần ở cái con này Bây giờ bán gót đi Chỉ có con gót là bán được thôi Thôi tôi mua zipper tôi bán con ấy Từ từ đã Tí nữa Chưa ổn Lên, lên 8 lên 9 mới chơi được Ok Chuẩn sách giáo khoa chưa anh em Ui giời Ây da có lẽ là không chơi được con ấy rồi không chơi được con này thì bán đi bán bán bán bán bán đi bán đi đây có những cái con là mạnh hơn anh em ạ <clears throat> mạnh hơn trong giai đoạn này Ui có thằng lên tám rồi kìa Chi Human à Sợ đấy <clears throat> Bình tĩnh bạn ơi Áp vội thế Ui gặp luôn này Ui cũng chơi gót Clyde hả bạn Chết rồi Có thằng chơi gót lai chung chung chung chung chung hệ rồi chung hệ rồi Chung hệ là căng quá Chơi gót lai chung hệ rồi Ui trùng hệ rồi, hay quá. Này thì lên tám mà ui rồi cắt chơi luôn. Ồ, được không? Được, được, được, được, được không? Được không? Được chứ Ui rồi ui Anh em thấy không Nó gọi là đúng rồi đấy Đúng bạn Đây rồi Đây rồi Đây rồi Đây rồi Đây chứ còn đâu nữa Đúng bài chưa Đúng bài Anh em thấy đúng bài chưa Từ từ nhá Bây giờ con này lên hai mới bắt đầu mua những con Clive khác anh em ạ Cứ từ từ bình tĩnh Lên 8 lên 9 mà Chơi 9 cơ mà mà bây giờ chơi eco kia mất máu à, tí nữa ờ, comeback khó lắm Chơi kiểu này anh em ạ Sách giáo khoa nhá anh em nhá Sách giáo khoa nhá <clears throat> Sách giáo khoa Ôi chơi sách giáo khoa thôi anh em <clears throat> Chơi kiểu kia không, không ăn thua Chơi kiểu kia lúc eco xong à, còn có tí máu là Sao chơi được mà cái bộ này đâu phải cái bộ mà mà, mà dễ nhằn với cả những cái bộ bộ bít đâu gặp bộ bít thì sợ lắm thôi chơi này cho nó có máu anh em ạ kiếm con con ấy nào cho cho con con gấu đá hai xem nào ui rồi lại gấu đù chán tê nhở toàn ra gấu đù lại phải bán thấy lại không ổn lắm rồi lại bây giờ lại yếu rồi chán thật chán thật đấy xung kích các thứ lại giáp tiếp nhở xung kích đi làm tí xung kích vào xung kích blink xung kích blink ok làm nào cho nó mạnh hơn được nữa không nhở này yếu quá thế thôi ờ, chắc là như này chắc là thôi tôi cứ để đây thôi eco tí anh em ạ bán bớt mấy con này đi thôi là đủ tiền 50 tiền này đấy đấy bây giờ có tiền rồi đấy đúng không nhiều tiền rồi anh em vừa nãy không có tiền chơi kiểu vừa nãy không có tiền anh em ạ bây giờ nhiều tiền rồi ở level ờ, ở bây giờ là có 50 tiền rồi đấy máu thì còn nhiều Gặp thằng nào mất máu thì mất thôi Thắng cái thằng nào thì thắng thôi Cắt chuỗi là ngon rồi Thằng kia nó còn liên tám hết tiền nữa kìa Tôi còn một đống tiền luôn Tuyệt vời Tuyệt vời anh em ơi Đấy vẫn ổn luôn Tôi ổn anh em vừa lấy bảo tôi... ai, ai ai không ổn Ai không ổn cơ Ai không ổn cơ <laughs> Ai nhở ai nhở ai nhở Ai nhở Ai chứ anh em bảo ai chứ có phải tôi đâu đấy tôi ổn như này mà đấy đấy áp dần áp dần thôi đấy mỗi round có quyển sách đúng không cắn luôn cắn sách dần lên thấy chưa cái round vừa rồi ôi đang có chuỗi à thế thì lại không ổn lắm thế phải lên áp áp cấp rồi áp cấp rồi rồi cho thêm con này đi ok đấy ổn chưa khá ổn đấy chứ sự máu tốt đang có chuỗi luôn anh em ơi Quá ổn luôn Ui rồi gặp thằng này thì mất chuỗi rồi Thôi được không sao hết Không sao hết bạn ơi Ui rồi nó lại thả đúng vào cái con đó Thế là bị lỗ mất tiền à Lỗ mất tiền à Bán cái con ấy không Bán đi để kiếm tiền không Bán đi CM đâu có ở late game đâu Đây rồi Từ từ bình tĩnh anh em Rồi dần dần nó sẽ sang God Glide thôi nhưng mà bây giờ chưa được bây giờ chưa được vẫn không mua nhá Đấy anh em thấy là có rất nhiều Avenger Glide và Evil Glide tôi bỏ qua tôi không thể mua luôn. Tí nữa anh em ơi, lên trì đã. Sống sao lên được trì đã. <clears throat> Xây dựng chuẩn luôn cho anh em xem luôn. Đấy. Ui giời, Greater à, trận này còn có Greater luôn ạ. À. Chết rồi, thế thì God Glide có vẻ hơi toang nhá. Không sao, trận này có ấy. Chuyện này có có có ca lông anh em ạ Không sợ lắm Có ca lông được không Ui tầm này bắt đầu bắt đầu mất nhiều máu rồi đấy Bắt đầu mất nhiều máu rồi đấy anh em ạ Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi Có giữ máu rồi ừ, Ổn không? Mèo bây giờ Mèo vào bây giờ cũng chưa có gì ổn Nhưng mà có giữ máu ở đây bỏ tạm này ra này tầm này sống được lên 9 đã rồi tính anh em rau sau là lên 9 rồi bắt đầu form dần là vừa mà thôi chắc là không mua mèo nữa bán mèo tầm này là lên 9 là cho gót like vào được rồi rau sau là 21 rồi là tiêu chuẩn là lên 9 rồi anh em ạ Thế nên bây giờ rau này chắc là tôi bán con này đi tôi tôi mua con con heo lai luôn đấy tầm này mua heo lai thì là là chuẩn rồi có 9 mét nhá trận này có à không phải đây không phải 9 mét đây là 6 mét kết hợp với cả con con ấy thôi con gấu lướt thôi cũng kinh cũng kinh đấy <clears throat> round này 19 rồi đúng không vậy là round sau sẽ gặp cái bọn quái như này không đép được Như này không đép được quái đâu Phải Thêm gót vào Nên chỉ luôn anh em ạ Thêm hai gót vào mới đép được Ui từ chưa rồi có đép được không vậy Tôi nghĩ là đép được chứ Làm gì mà không đép được Được Ok Ổn rồi nhá Lên chín rồi nhá Chuẩn bị bán cờ đi thôi Cho con eco vào đã ờ... Lên chín rồi này Có thêm quyển sách này Ui nhưng mà đồ thì khéo quá nhở Thôi từ từ đã anh em Bây giờ tạm thời như này đã xong rồi roll dần anh em ạ Roll dần thôi Đấy như này nó mới chuẩn Vừa lấy nếu mà cứ đi đâm theo cline ấy Nó cũng không ra đủ bộ đâu anh em Tôi đếm rồi Thiếu rất nhiều con Thiếu chưa có con Agali này Chưa có con uh, ờ, Liberate Line này Cái gì đấy Người ta đang coi như là tập trung Viết sách giáo khoa mà cứ rủ chắt sách là thế nào Hot girl and hot boy video chat Ờ uh mẹ vú va vú vẩn Ôi nhưng mà vẫn sống ổn này anh em này Vẫn thấy vẫn vẫn nhiều máu này Ờ vẫn ổn phết nhở Vẫn ổn phết nhở Được đó chứ Không con này không lên nữa Ủa Chết thật mà thôi nhá, chưa có like. Rồng không? Thôi cứ lên tạm đi, lên tạm đi <laughs> Lên tạm, lên tạm, lên tạm. Lên tạm giữ máu đã, từ từ đã anh em. Bây giờ đã thấy con đéo nào ra đâu. Gót like đâu, gót like đâu, làm đéo có. chết rồi cái con gấu kia nó lướt kinh quá anh em ạ bắt tám máu này ơ Godline đâu đây rồi Godline đâu ra hộ anh cái Godline ơi Godline mày ra hộ tao cái Lừa thế nhở Ê đừng có lừa thế Đâu rồi Thôi giải tán mấy em này rồi Té đi bạn ơi Từ từ nhá, con rồng không cần Ui, chết rồi, nhầm Thiếu một con Thiếu một con, thiếu một con, thiếu một con thiếu một con thiếu một con thiếu một con không sao eco eco eco con rồng vứt con này vứt đủ đấy đủ đấy nhưng mà hơi hơi toang nhá hơi toang nhá hơi toang nhá có thu hồi máu lại một lần nữa không có con agali hay sao thì tôi cũng ạ luôn đấy ra đi bạn ơi đủ bộ hộ tớ đủ bộ hộ tớ bạn ơi đây rồi à, ờ. Hàng về anh em ơi Nhưng mà thiếu cái bờ linh Thiếu cái bờ linh anh em ạ Cái này là chắc là cái hút máu Ok 9 hăn phải không Đéo 9 hăn sớm hết nhở À chưa, chưa đủ 9 ăn Chưa đủ 9 ăn nhưng không sao, tôi ăn được Giáp này là chưa đủ Thôi được rồi Bây giờ ổn rồi thì cứ à Đây rồi, Blink rồi, hay quá Blink cấm đánh luôn này, được quá À không Đéo Đéo cần Blink Đây cơ, đây cơ anh em ạ, à. đây cơ Ô, oh, nó lại thế giới luôn Ổn rồi không nhá, không nhá, không nhá, ba tia, ba tia, ba tia. Không. Phải có hai con anh em ạ, hai con. Không cần Blink nữa, không cần Blink nữa, tí dắt băng luôn. Ổn áp luôn. Hay quá anh em ơi. <clears throat> luôn con này hai sao, con này ba sao. Đặt luôn. Chơi chín con thôi anh em ạ. tinh thạch sinh lực ok cái này để lấy cái uh, ờ, bkb được rồi giáp băng rồi à quên uh, cầm đánh cầm đánh cầm đánh thế sẽ có một cái là lấy cái bkb ôi kìa à đúng rồi đúng mà cái này là lấy bkb này còn cái này sẽ lấy cái hút máu hợp lý luôn quá hợp lý rồi chuẩn bài đấy Ok chia đồ ra Mỗi con cầm một tí thôi Ok con này cao lên tí này Con này đứng trong góc đây Ok Con này đứng vào trong này đi đứng giữa đây Bây giờ mày lướt hộ tao cái lần nữa đi Mày lướt hộ tao cái Lướt hộ Lướt hộ em nào Lướt giết đi em nào Lướt giết người đi Xem giết được ai Ôi kìa vẫn còn hai con co à, thế được thế được vẫn sống vẫn sống vẫn sống vẫn sống giết hộ giết hộ bạn ơi giết hộ tôi bạn cái bạn ơi ui giời ui giời ừ. làm gì có cửa giết làm gì có cửa giết hai co cơ mà cứng lắm anh em Đấy, lên được gấu hai chưa chắc đâu chưa chắc đã ăn được đâu rôn tiếp rôn tiếp ê ra một con đi nào mỗi lần rôn ra một con đi có được không chả ra được con nào cả mất bao tiền đây rồi thêm cái block đam này cho cứng hẳn luôn này anh em này cho ghép thêm cái giáp này nữa cứng lắm này nhưng mà thiếu cái bkb anh em ạ nên là thôi chưa có bkb ui gì căng gì căng vừa sọc vừa xuống cái sọc chết hết rồi nào Nghe nói là là là là, là ờ, Glide không sợ assassin đúng không anh em? Nghe nói là Glide không sợ assassin đúng thật, cắt chơi luôn. Ui giời. Ui xui ơi, cộng 8 với chúng tôi. Khỏe chưa? Khỏe chưa? Được đấy anh em, được đấy, được đấy Không hề yếu, không hề yếu Không hề yếu nhá, không hề yếu, không hề yếu Ra Ra đi, úi xồi ơi được quá nhở Con này đâu cần Cá lông sắp lên hai rồi, sắp vô địch rồi <laughs> Được quá anh em ơi rồi. Chuyện này lại tự tin luôn Mấy cái thằng Hunter thì không có cửa đánh với lai rồi nhá Không có cửa đánh với lai rồi Rồi còn mấy cái thằng này cũng Hunter luôn Ok chuyện này có rất nhiều người thích chơi Hunter Ok Đó, bình tĩnh bạn ơi Bình tĩnh bình tĩnh sao sao sao đứng im vậy Ok bắn thế nào Sao cứ đứng im vậy? Thôi chết tôi. Tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, vẫn sống, vẫn sống, vẫn sống, vẫn sống. Ok, tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh. Ôi giời ơi, ơi ui rồi ôi, đấm nó bắn kinh quá. Không được. Thế thì lại vẫn có tuổi đấy. Bắn kinh thế. Đây rồi, từ từ, ba sao hết anh em ơi. Trận này là phải ba sao hết. 9 là ra xin thì thôi nhá Coi như là thằng đấy đóng hòm rồi nhá hai thằng 9 là ra xin nhá Thằng God thì chắc chắn chết rồi Gặp tất cả những cái thằng còn lại nhá là Hunter này là assassin thì cái thằng cái thằng mết kia chắc chết rồi năm rồng không có cửa tôi 100% đầu game mà làm gì có cửa đâu nghe nói là cái bộ này bây giờ đang hot nghe nói là nó hot ôi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi sao mạnh thế Ôi Clyde, Clyde làm sao đây? Clyde kiểu gì đây? Ui Clyde yếu thế. Không ổn. Ui chết mẹ rồi có 16 máu. Thế là anh em vẫn chưa đi ngủ à? À. Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Rồi xin cái ba tia nhá. Ba tia với con cá lông hai nhá. Vẫn chưa ổn anh em ạ. Vẫn thấy chưa ổn lắm, cảm giác vẫn chưa ổn. <laughs> cảm giác chưa ổn. Không hiểu sao. Không hiểu sao mà cái bọn đấy nó lại mạnh. Tại sao nhỉ? cần một lời giải thích Có lẽ là cho mấy cái con này xuống dưới Ba tia nhá Cho xin cái ba tia Round này phải lấy cái ba tia nhá đeo gì mà triệu ma pháp Không cần Đây rồi Bọn mày xác định đóng hòm hết đi nhá Xác định với chúng tôi Rồi xác định với chúng tôi <clears throat> Xin quả trứng bạn ơi được à đây mình tới mình tới mình tới mình tới Được Xin quả trứng xin quả trứng xin quả trứng Xin quả trứng được không Ơ kìa Sao có con này rồi mà vẫn bị Ấy là sao Ui ở đây rồi Thôi rồi bạn ơi Giờ chia tay đã đến Bạn ơi Mới đây thôi ta còn với nhau Giờ chia tay đã đến Quay ra đây Chúng ta sắp phải chia tay rồi Nào như nào Ui, Ăn hộ ăn hộ Ui xui ui Ăn hộ Ca khúc bạn vừa nghe là ca khúc tạm biệt nhá anh em nhá Ca khúc tạm biệt nếu anh em muốn uh, <clears throat> tìm hiểu thêm thì ca sĩ Quang Vinh nhá anh em nhá Với anh em ở lứa tuổi 8x, 9x, đầu 9x thì chắc là cũng không lạ gì với cả <laughs> Út rồi Được quá nhờ Quả này thôi, thôi, vô địch rồi Vô địch rồi em Agli hai Agli ba Ok Lắp mẹ cái block đam luôn này Lắp luôn cái block đam này cho nó máu luôn Đéo cần, bờ, đéo cần BKB nữa Cửa này sợ quay bọn mết anh em ừ. Sợ gì cái bọn mết đâu À assassin à, nghe nói assassin mạnh Nghe nói assassin mạnh Ê có mạnh không Có mạnh thật không Mạnh thật không Ui xôi Ui ui mạnh thật Mạnh quá Nó rô đồ cho con này à oh Nó rô đồ cho con này Mày mày mày tỉnh dậy mày tỉnh dậy Tỉnh dậy hộ tớ Thứ sáu rồi Kết thúc được chưa? Kết thúc được chưa? Không nhá, roll roll 3 sao luôn anh em ạ. À. Roll 3 sao luôn. <clears throat> Kết thúc được chưa? Bây giờ bây giờ mấy bố ấy ờ, ra đây, mấy bố chơi uh, assassin ra đây hộ cái, nghe nói assassin chín assassin đấm được like. à, ờ, thế à, <clears throat> cười đấy. Ra đây, đấm hộ. Đấm hộ tôi, đấm hộ tôi, đấm hộ tôi cái Đấm hộ tôi cái Nào, ra đây đấm nào Ui rồi ơi, kinh Tung trưởng mạnh quá, ui, tung trưởng đéo mất máu luôn Ui rồi, ui rồi, ui rồi Ui rồi ôi 5 rồng 12 con về chúng tôi à À đâu, có lên được 12 đéo đâu Chơi ở 10 thì thôi, đóng hòm rồi Ui giời tree. I'm ừ. Ba sao rồi anh em ơi, ba sao hết rồi. Có anh em hỏi rất hay. Vậy thì liên quan gì đến bọn gấu lúc đầu nhỉ? Tôi cũng thấy nó đéo liên quan gì đến bọn gấu cả. Anh em ạ. Đấy nhưng mà tại sao mà lại phải chơi gấu? Có lý do nhá anh em nhá, có lý do. Ừ lý do gì thì anh em lại phải nghĩ một chút suy nghĩ một chút nhé không phải tự nhiên bây giờ 50 tiền roll đâu anh em không phải tự nhiên mà có 50 tiền mà roll đâu nào ra đây bọn mày ra đây ra đây ra đây như nào như nào ui rồi nghe nói nghe nói nghe nói nghe nói như nào nghe nói như nào cơ ui rồi một em đã ra đi ui dìu long huyết tiếp này Bây giờ thì làm gì có cái cửa cho bọn này Tôi ghép cái cấm đánh hai anh em ơi Thôi xong Làm gì còn cái cửa cho bọn này nữa Run tiếp nào Ôi chứng cho Akali thôi anh em Akali ba thôi Anh em thấy không tôi, tôi, tôi có 50 tiền tôi luôn ở chín này Sống khỏe này anh em thấy những cái trận trước không những cái trận trước ấy mua like từ đầu ấy mua hết bọn like từ đầu đéo có tiền mà chơi luôn ấy eco thì hết máu anh hiểu không đến lết game làm gì đủ làm gì có mà chơi mà roll đâu bây giờ đang anh em thấy thoải mái không <clears throat> nó có kinh nghiệm rồi anh em ạ à. kinh nghiệm rồi đây rồi ui rồi ui cái giáp băng đây giáp băng hay là giáp cuối nhở giáp giáp kia cũng kinh nhá nhưng mà thôi lấy giáp băng trước Tí rồi lấy cái giáp kia sau Rôn tiếp thôi anh em ơi Tôi nói rồi Cái này là tôi rôn 3 sao hết Ở level thấp Không chơi level cao Anh em ạ à, Tí ra thay con gót này này Con gót apply này thay cho con này anh em ạ à. Xong rồi Chơi ở level thấp thôi tôi chỉ tiếc là không có cái bkb ở cái trận này thôi anh em ạ không có bkb nữa là nghe nói assassin mạnh à nghe nói bọn assassin ui chưa được không nhấc tay lên hộ cái nhấc cái tay lên nhấc cái tay lên cướp điên à nghe nói cướp điên đánh được nhanh đúng không crit là đánh nhanh à Ui ui, bây giờ các cậu chết dần rồi, các cậu chết dần chết bò rồi, đợi đợi Bây giờ anh em đang gửi thì cái mùi gì chưa Bây giờ anh em gửi thì mùi gì chưa Anh em, anh em trả lời anh em đã gửi thì mùi gì chưa anh em Lôn đi mấy cái nữa đi Mấy cái nữa Mấy cái nữa nào Ui chết rồi Đầy hàng chờ rồi Lên một con nữa thôi Ui tôi chết rồi Đéo được rồi anh em ạ à. Ý chết Đéo được rồi <laughs> Rôn hơi nhiều quả đấy đấy Rôn hơi nhiều quả đấy Nhưng mà không sao hết Vô địch rồi anh em ơi <laughs> Ăn hộ tớ Ăn hộ tớ Ui ui cẩn thận nhá Con này mà chết là đi luôn đấy Về căn bản là không có BKB anh em ạ sắp lên 3 sao rồi còn phải bán đi đấy. Crown vừa rồi. Đéo được, thế tham quá. Ôi kìa, đéo ra cái gì luôn ạ. câu thật. <clears throat> Ôi, đùa, thề. Sắp lên 3 sao rồi đấy. Được không bạn? Được không? Ây da, ây da, ây da, đau, đau, đau, đau Ghê quá nhở Ui tôi chết rồi Ui tôi chết rồi anh em ơi Ui tôi chết rồi Tiếp máu Ui tôi chết rồi Không, không, không, không, không Ba con chắc chưa chết đâu nhở Ba con chắc chưa chết Ba con chắc chưa chết Nó có cấp điên anh em ạ Sợ quá Tôi chết rồi À Sống, sống, sống đi, sống đi bạn ơi Tôi chết rồi, không được không được không được đừng gáy đừng gáy đừng gáy đừng gáy đừng gáy đừng gáy đừng đừng đừng gáy đừng gáy đừng gáy nữa đừng gáy nữa đừng gáy nữa tuấn ơi sống sống sống sống sống sống agali ba sao thì mới đấm được bọn này ê thui thui úi rồi cái tám máu chết tôi rồi đéo được con agali đâu mày lên ba đi còn hai con nữa à vứt ra vứt vào nhỉ vứt ra vứt vào làm phép làm phép làm phép làm phép đúng rồi ờ, vứt ra vứt ra vứt ra làm phép làm phép đây rồi một con nữa một con nữa thôi một con nữa thôi con mẹ một con nữa thôi chết tôi rồi còn thiếu một con anh em ạ à. Ờ. oh. đéo ổn <clears throat> lại thấy không ổn tại sao lại không ổn tại sao lại không ổn nhỉ chết tôi rồi ui cái đéo gì mà sọc kinh đấy kìa thôi chết rồi Ôi tôi chết tôi rồi Tôi chết tôi rồi à! Ôi trời ơi Tại sao nhở Tại sao nhở What the hell Au ui đau quá Đau tim quá còn mẹ con Agali của Lai Sao mày không lên ba sao đi à. Cái đéo gì thế cái đéo gì thế Câu thật Câu thế nhờ Hai round liên tiếp đi luôn ạ Câu thật đấy bọn assassin này nó mạnh thật assassin này mạnh thật đấy cáu thật công nhận bọn assassin này công nhận cái bọn assassin này nó mạnh thế đùa tôi nghĩ là cái bọn này nó phải lép đi anh em có công nhận được không cái bọn này nó phải nép đi update nhanh lên Nép cái bọn assassin này sớm đi Để người ta còn chơi điện tử Mẹ Công nhận Mày mạnh thật đấy <laughs> Mạnh thế Mạnh thế rồi Thôi tôi nghĩ là bây giờ anh em thôi Anh em đừng chơi Clyde nữa Anh em chơi mẹ Assassin đi Chơi Assassin nó mới mạnh Khổ Thế người ta mới nói là meta Assassin Meta 9 stream Chuẩn rồi anh em ơi Thôi cờ lai đéo ơi anh em nhớ ngày mai chúng ta quay trở lại chúng ta chơi chín assassin nhá đùa được rồi thế này là biết là chơi gì rồi đấy biết rồi chúng ta bây giờ chúng ta biết chơi gì rồi <clears throat> chín assassin anh em ạ cau thật <coughs> Không hiểu kiểu gì luôn Thực ra mấy cái con cửa lai nói chung là nó cũng hên xui nghe bạn, hên xui. Bây giờ để xem là 6 assassin hay là 9 assassin ăn đây này. 9 assassin mà bây giờ 6 assassin nó đấm chết 9 assassin này anh em này. Ừ. Thế mới biết là cái bộ 9 assassin thực ra nó đéo mạnh bằng 6 assassin anh em ạ ui ui ui ui ui ui con này nó vừa mới tỉnh dậy một cái mà nó cửa phát chết hết gần hết rồi hồi lại máu luôn đúng đỉnh cao đúng thật anh em ạ 6 assassin mạnh hơn 9 assassin ui <laughs> không đấy là tôi nói thế thôi anh em ạ và bây giờ tôi lại có suy nghĩ ngược lại đấy bây giờ lại nó lại là 9 assassin mạnh hơn anh em nhá chín Assassin chắc chắn với anh em là mạnh hơn Đấy anh em thấy không Vừa chứng minh Cái điều thực tế nó vừa chứng minh 9 Assassin Nó mạnh hơn 6 Assassin là chắc chắn <laughs> Không nói nhiều 9 Assassin là mạnh nhất rồi Vô địch rồi Thôi bây giờ sửa spam 9 Assassin anh em nhá 9 <clears throat> Assassin mạnh Công nhận Cái bọn 6 Assassin tuổi gì Đây này anh em thấy không 6 Assassin Kẹp vừa va vẩn Mấy con này vào làm gì ăn được 9 Assassin Nhất kích Tất sát Nhất kích tất sát Không có nhiều Chỉ có nhất kích tất sát thì mới là chân lý thôi nhá Còn dăm ba thằng kẹp cọc các thứ vào Ôi dồi ơi Kẹp cọc vào cái tuổi gì mà ăn được 9 assassin Thấy chưa anh em thấy chưa Thấy chưa Thấy chứng minh cái điều thực tế đó chứng minh quá là đơn giản tôi bảo rồi mà chứng minh thực tế chứng minh cứ nhìn nó biết ngay trò chơi chúng ta xem nhưng mà thực tế nên chúng ta không bao giờ chúng ta nghe lý thuyết thực tế nó thế còn lý thuyết thì nó chỉ là lý thuyết mà thôi Đấy, thực tế nó là thực tế còn anh em bảo những cái quyển sách giáo khoa các thứ chuyên đề nhân biết các thứ thực ra nó chỉ là sách giáo khoa lý thuyết thực tế này anh em thấy không Clyde đấy chơi Clyde thế thôi nó chỉ thế thôi thực tế thế thôi đấy sáu assassin thế thôi thực tế làm gì mà có tuổi đánh có chín assassin chuẩn chưa rất chuẩn đúng không rồi, rồi chúng ta tiếp tục về